Xin chào cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh VN Cook cùng bà bếp nha. Hôm nay VN Cook sẽ giới thiệu với cả nhà món ăn rất là quen thuộc ở Việt Nam, một món ăn truyền thống gốc miền Trung đó là món bánh bèo chén các bạn nha, được làm theo phong cách của người Quảng Nam. Đó, món bánh bèo rất là ngon các bạn nha. Các bạn hãy sử dụng à, bánh bèo này với nhân theo cái đường Huế cũng được các bạn nha. Đó, hay Quảng Nam thì dùng thịt tôm rất thơm và ngon các bạn nha rồi chúng ta cùng vào bếp nha rồi nguyên liệu chúng ta sẽ có là 300 g bột gạo bạn nha và ngoài ra sẽ có thêm bột năng và bột bắp các bạn sử dụng khoảng 15 đến 20 gram các bạn nha cùng nửa gram đến một gram muối các bạn rồi mình sẽ trộn hết các nguyên liệu này với nhau và sau đó mình sẽ cho 500ml nước vào nước lạnh các bạn nha rồi à, mình sẽ khuấy đều lên các bạn đó. rồi sau đó mình tiếp tục mình sẽ cho thêm 500ml nước sôi vào nữa khuấy đều lên đó. mình sẽ ngâm các bạn nha ngâm khoảng cỡ 2-3 tiếng các bạn đó. cho nó ra hết mùi các bạn và bột sẽ lắng xuống các bạn nha rồi sau đó mình sẽ dùng mũ mình múc những cái phần nước ở trên đây các bạn đó, những phần nước trên này những phần nước mà nó bị hôi mùi á đó. rồi sau, sau đó mình sẽ cho những phần nước mới vào tương tự với phần nước mình đã bỏ các bạn vậy là xong cái phần bột á rồi giờ mình cho 500 ml nước nước vào nha các bạn tục mình sẽ cho 500 ml nước sôi vào các bạn nha đó, tổng cộng là một lít nước các bạn à, 300 gram bột tương đương là một lít nước tức là tỷ lệ gấp 3 lần các bạn thấy không đó, bánh bèo sẽ mềm à, mịn và ngon hơn các bạn nha đó, nếu mà đặt quá nó sẽ hơi cứng đó, phải mềm mềm mịn nó sẽ ngon hơn đó, tỷ lệ 1 phần 3 ok rồi bây giờ mình sẽ khuấy đều cho các bạn nha khuấy đều không hồi lên và sau đó mình sẽ để khoảng nhất là 2 đến 3 tiếng trên đấy các bạn nha cho nó lắng xuống rồi mình sẽ bỏ các phần nước trên đó. sau đó mình sẽ bỏ chút xíu chanh và mình bật cho thêm uh, phần nước mình đã à, vớt ra đó, vào mình sẽ ngâm thêm khoảng tiếng nữa là ok rồi trong khi đó mình sẽ bắt đầu làm cái phần nhân các bạn nha rồi và nguyên liệu chúng ta sẽ có là 20 gram hành tím băm nhỏ các bạn nha 100g tôm mình đã băm nhỏ các bạn à, ờ, 100g thịt mình cũng đã xay nhuyễn luôn cùng 10g tỏi các bạn nha và ngoài ra sẽ có thêm 15 đến 20 gram hành các bạn à, hành lá đó mình đã cắt nhỏ luôn rồi gia vị sẽ có là muối các bạn nha muối khoảng 23 gram đường cũng vậy khoảng 23 gram các bạn nha rồi hạt đeo cũng vậy khoảng cỡ 23 gram luôn rồi, dầu ăn mình sẽ sử dụng là 10 ml các bạn nha cùng tiêu là khoảng 1 gram đó. và sẽ có một chút bột gạch cua gạch tôm đỏ các bạn tạo màu rất là đẹp rồi phải có nước các bạn nha là 150 ml nước cùng 10 gram bột năng các bạn nha Thế mình à, làm sạch hỗn hợp lại các bạn rồi thì nước bột năng các bạn có thể trộn chung luôn là đắt mình chỉ cho vào thôi không các bạn có thể cho nước trước bọn mình pha riêng cũng được nha rồi bắt chả nóng lên mình sẽ bắt đầu cho dầu ăn vào trước sau đó mình sẽ cho nguyên liệu để phi thơm như là tỏi hành tím rồi hành lá vào các bạn nha các bạn nào có hành tây có thể cho thêm cũng được à, không thì có để hành tím không cũng thơm các bạn à. rồi khi các nguyên liệu trên dậy mùi mình cho tôm thịt vào mình mình đảo đều cho chính là gần xong rồi các bạn nha đó, rất đơn giản hồn nhân luôn rồi tôm thịt đã chín rồi thơm hành lá đã phi thơm rất là thơm các bạn bây giờ mình cho gia vị vào như là muối nè đường nè nêm nè đó. cùng một chút tiêu nè sau đó mình cho hỗn hợp bột năng vào là xong các bạn nha thì ở đây mình lưu ý các bạn nào mà muốn ờ, cái phần nước nhiều thì hãy cho nước tăng lên khoảng 200 ml nha còn muốn đặc thì hãy giảm xuống 100 đến 150 tùy mình mình muốn ở ngoài thì nó cho đến nước, nước nhiều lắm các bạn đó, bởi vì nó hơi loãng nha còn ờ, mình muốn ăn nhà hãy cho ít nước lại nha đó sẽ ngon hơn rồi mình trước khi mình cho hỗn hợp bột năng nước và mình cho xíu ít xíu nữa các bạn cái phần gạch tôm á cua tạm màu thôi ở ngoài nó hay dùng này nhưng mà mình khuyên các bạn cho ít thôi còn không các bạn phải cho không được ăn nhà này thì mình không biết nó có độc hại không nhưng mà tốt nhất hạn chế mấy cái đồ tạo màu các bạn nha rồi vậy là xong rồi các bạn mình cho hồi bột năng vào nước vào là xong rồi đó à, cho nó sôi lên là ok rồi bây giờ mình quay lại cái phần uh, bột nha các bạn nha rồi bây giờ mình sẽ uh, múc nước nha các bạn đó, nước là lắng xuống rồi đó sau hơn 2 tiếng rưỡi 3 tiếng nha các bạn thấy không đó, phần nước trên là khá cái mùi á, mình sẽ khử mùi luôn mình sẽ múc phần nước ra vô cái cái ca đó lát mình sẽ đổ lại đúng như cái phần nước nào mình đã múc các bạn nha rồi sẽ ngoài thêm một xíu chanh nữa là mình để khoảng nửa tí tí nữa là bắt đầu mình đổ các bạn nha không các bạn có thể cho chanh trước cũng được nha đó. nước sôi nó sẽ làm cái miệng nó cái bột nó mịn và nó ờ, nở thứ hai là sẽ bay bớt cái mùi hôi các bạn nước sôi rất là nhiều công dụng luôn á nếu bạn cầm bình thường không nó sẽ không có được nhiều công dụng như các bạn nha lưu ý nha đó nãy mình bút ra là 300 ml nước giờ mình sẽ trả ngược lại là 300 ml nước sôi luôn các bạn nha mình khuấy đều lên là cộng thêm một xíu chanh nữa là coi như là xong cái phần bột với các bạn rồi tí xíu mình mình đổ nha rồi sau khi được đổ lại cái phần nước mà mình đã lấy ra thì mình sẽ cho thêm 5-10 ml nước cốt chanh ngoài với ờ, tí xíu 50 lít dầu ăn các bạn nha vừa khử mùi và vừa tạo độ béo cho cái bột bánh bèo luôn các bạn nha à, sau đó mình sẽ để thêm nửa tiếng nữa là mình chuẩn mình đổ thôi nha rồi mình đã đổ ra các ờ, khuôn dĩa rồi các bạn bây giờ mình sẽ mở lửa lớn hết sức cho mình các bạn nha lửa lớn rồi mình sẽ cho cái uh, cái sửng vào các bạn nha Đó, lửa rất là lớn luôn thì khi mà lửa lớn như vậy các bạn để khoảng cỡ một phút 30 giây đến tới khoảng 2 phút á, mình mở lên thì áp suất nó sẽ đẩy cái ờ, phần giữa nhân bánh á đẩy xuống nó sẽ bị lỏng vô cái phần bên dưới nó ngoài hay gọi là cái đồng tiền các bạn đó thì bánh sẽ ra cái màu rất là đẹp đó. đó các bạn lưu ý nha các bạn là muốn cái đồng tiền thì phải để lửa lớn hay lớn các bạn nha Rồi sau đó mình để đóng lại mình để theo khoảng 3 đến 4 phút nữa tổng cộng là khoảng 5 phút các bạn nha à, sau một bảy bánh đó các bạn nó phải lửa lớn nha các bạn nha ok bánh xong rồi bây giờ mình sẽ lấy ra các bạn nha đó, các bạn thấy ở dẻo ở bên trong không đó, nó bị lỏng xíu xuống các bạn không tại đến mới chín là nó mà nó còn hơi ờ, trong các bạn lát hồi nó sẽ nguội nó sẽ đục lại màu trắng thôi bạn nhìn rất là đẹp nha rồi các bạn thấy không nó lỗ bên trong rất là đẹp nha Bây giờ mình sẽ chuẩn bị ờ, cho nhân lên là mình chuẩn bị thưởng thức thôi tan tan nhìn ngon không cả nhà ơi và đây là thành quả đó cả nhà ơi ngon không hãy chưa với phần nhân tôm thịt nè ăn dai dai sực sực nè cùng thêm một chút uh, hành phi đó, và đậu phộng nữa quá tuyệt vời cả nhà nha nếu các bạn muốn đậm đà thì thêm một chút xíu uh, nước mắm nè chua ngọt nè trời ơi hết sảy luôn các bạn ăn thêm với cái bánh bèo nữa rồi bánh bèo bột gạo mềm cùng bột năng bột bắp dẻo dẻo đó ăn với nhau quá tuyệt vời các bạn cả nhà nha đó, trong thời đại mùa dịch này thì kiếm một quán ăn rất là khó khăn cả nhà nên mình có thể tự mình mày mò và làm ngay tại nhà để đãi ra gia đình luôn quá tuyệt vời phải không đó chúc cả nhà có những phút giây ờ, thư giãn vui vẻ với món ăn này nha rồi gặp cả nhà ở những clip sau nha bye bye